vô cùng sang chảnh và khó tính mình rất là gan dạ khi mà mình đến đây mình mới để cho ờ, chị thử son và nhận xét về son bởi vì mình quá là tin tưởng vào cái chất lượng sản phẩm của mình đi cho nên là bây giờ chị sẽ là người cảm nhận chị có thể giới thiệu về mình à, mình là Hải Yến chị làm cái gì ạ mình ờ, đang làm về thiết kế đồ trang sức thì uh, bạn bè của mình cũng có dùng sản phẩm bên công ty qua nhiều ấy có giới thiệu cho mình thì mình cũng muốn trải nghiệm thì hôm nay đã quan trực tiếp mang ờ, sản phẩm đến cho mình để mình test bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử nhá đây ờ, cảm nhận đầu tiên của mình bằng mắt ý khi mình nhìn thì mình cũng đã dùng son của hãng nhiều rồi các hãng nhiều và cảm nhận của mình là rất là mịn và màu khá là nét đáng nhất vung tay ở đấy không? Dạ. Con em làm lấy hộp trang điểm của em nhé. Cái này lá hơi em lấy hộp phấn của em nhé. Sao đâu? Khi đánh xong của công ty bạn quan đây. nào thì chị cảm có có có có chị đúng rồi, chị chị cảm cái chị cảm giác thế nào ạ? Cái cảm quan bằng cái cái cái vị ấy thì mình thấy khá là dễ chịu, nó ngọt ấy, hơi ngọt một chút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 ろり